Máy tính Hoàng Phát xin kính chào quý khách, chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới, máy tính Hoàng Phát xin giới thiệu nhiều gói khuyến mại siêu khủng với nhiều phần quà giá trị như loa vi tính Microlab trị giá 450.000, combo phím chuột Fullen trị giá 300.000, phiếu mua hàng trị giá 200.000 và rất nhiều khuyến mại khác khi khách hàng mua máy tính laptop ở máy tính Hoàng Phát